Alo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp Trước khi mà yêu cô và lấy cô là chú đã quen một vài cô khác rồi Vậy thì sau khi mà đám cưới với cô rồi á, tính tới thời điểm này có lần nào chú lạc lòng với ai nữa không? Cái đó thì à, thường là phụ nữ ai cũng phải lo Nhưng mà mình cũng nghĩ là tại vì bản chất của mình là hiền Rồi mình nghĩ là à, đức thắng tài đi Mình ăn ở hiền hậu có đức à, Không có đánh đổi nào mà ảnh ảnh xấu với mình với mình cũng tham khảo một số chị em ảnh đi hát chung rồi đó dạ yeah. Ờ, thấy ai cũng là không có gì với ảnh hết chứ thí dụ ảnh có cái gì bên ngoài thì làm gì người ta cũng to nhỏ gì cũng có nói với mình nhưng mà có có lần nào bị tình ngay lý giang không chú có <laughs> kể luôn <laughs> có tình ngay lý giang đợt đó đó ảnh đi lên trung tâm văn hóa ảnh cộng tác anh làm cho ảnh á cái mình ở nhà tự nhiên có cô đó cô điện lại cô hỏi ờ à, phải tên mình không nó già dạ cái nói à, tôi ở bên long thuận nè tôi biết gia đình anh chị tôi biết chị chị hiền lắm gia đình chị hạnh phúc thành ra tôi nói cho chị biết gì đó cái ngày đó đó là ảnh đi qua long thuận này ảnh hát rồi ảnh quen với cô kia rồi nói à, ảnh à, à, nhắn tin cho cô đó nữa rồi mua quà cho con cô đó nữa là những cái trường hợp đó là nếu mà người phụ nữ mà nóng tính hoặc là không tin tưởng chồng á chắc có thể là làm ùm lên với cô kia nhưng mà mình thì mình mình dịu lắm mình suy xét kỹ lắm mình mới nói à, à, thôi chị nói thì tôi cũng cảm ơn chị nhưng mà để tôi phân tích chị nghe cái là ảnh á lúc đó là thời à, điện thoại trắng đen đó mới mua bị lớn à chưa có biết xài cả hai vợ chồng cùng đang là tập nhắn tin mà chưa biết nữa thì nói nhắn tin là ảnh chưa biết cái thứ hai là ảnh không có ga lăng thành ra là ảnh mua quà cho con của cô đó thì chắc không có đâu nhưng mà chị nói thì để tôi cảnh giác nói thì nói cho im vậy đó chứ bắt đầu là cầm điện thoại lên điện ảnh liền dạ anh đang ở đâu cái ảnh nói à, anh đang ở trung tâm nhân hóa nè anh về liền đi nói có gì không nó có chứ không bao giờ nói chuyện mà kiểu mà nhắc gừng mà mạnh dạng gì đâu ảnh về bà ngoại có rồi ba mẹ con cũng là bốn người ngồi ha ừ. ảnh ừ. bước vô hỏi gì hả gì mà ba bốn người mà ngồi mà người nào nếu mặt không đứng hết nè cái mới hỏi không rồi anh đi long thuận làm sao nói, ủa thì anh đi bữa đó đi đám cưới ra đi đám bữa đó đó rồi anh gặp ai gì gì hỏi tới tới hồi thì ảnh tình ngay mà ảnh có sao ảnh nói vậy rồi hồi thì thôi cũng giải tỏ cũng cũng xong ủa mà sao ủa sao đơn giản vậy vậy là dù làm sao anh có tặng quà cho cô đó không đâu có đâu thì cũng kể cho ảnh nghe là cô đó, đó điện đó thì ảnh ngồi ảnh bữa đi qua đó là có gặp cô đó ừ. nhưng mà đâu có tặng quà gì đâu quà đâu tặng nhưng mà cô đó là cô nào có tình cảm với người ta không mà bị đồn nói chung thì à, mình à, đi đi hát cặp cặp đó thì cũng, cũng có à, tình cảm quen nhau thôi chứ còn không có phải gì mình nghĩ chắc lúc đó là tình ảnh hát với cô đó thôi. rồi cái cô kia là bạn của cô đó cổ nghi cổ nghĩ vậy thôi nghệ sĩ mà thí dụ đi hát chung thì cũng có chút cảm xúc với nhau đúng rồi nhưng mà biết dừng lúc nào thôi đúng còn cái chuyện tặng quà thì ở ờ, vui vui giống như một linh tặng một lan một lan tặng một linh cái chuyện rất bình thường thôi nhưng mà đề mình đừng có đi, ờ, gọi đi riêng rồi ôm rồi tủ tỉ tò te gì đó, đó không có thôi đúng không chứ chuyện nghệ sĩ mà thật ra chồng của vợ nghệ sĩ là ghen là mệt lắm dạ từ ngày mà chú ờ, cảm mến cô rồi cho đến chú tỏ tình với cô đến lúc cưới cô là chắc là chú chưa viết cho cô một cái lá thư nào hết đúng không cô cái đợt, đó tám chú ba có đó là cũng hay lắm mà giờ bỏ đâu lạc đâu không biết nữa à. hôm nay chú ờ, bù đắp lại cho cô bằng một cái lá thư khác và con sẽ ờ, xin phép cô để con đọc cho cô cũng như là khán giả được nghe Thư gửi người vợ mến yêu Kim Anh Em yêu mến, hôm nay trong chương trình Tình Trăm Năm Anh có đôi lời gửi đến em để tỏ lòng yêu mến của anh đối với em Nhớ lại ngày mình thành hôn đến nay đã hơn 30 năm rồi em nhé Những vui buồn trong cuộc sống, vợ chồng mình cũng chia sẻ tâm sự cùng nhau Và đến hôm nay, mình cũng đã có được ba đứa con ngoan hiền, hiếu thảo Biết lo cho ba mẹ và gia đình Em yêu, trong cuộc sống vợ chồng có nhiều lúc anh làm cho em buồn vì tính anh quá vô tư và lời nói có lúc không được ngọt ngào ga lăng lãng mạn nhưng đó chỉ là một bản tính thôi em à nhắc lại những câu nói vui của vợ chồng mình là em nói anh gặp em là có phước ba đời anh nói lại là em mà gặp anh á là có phước cả đời luôn rồi cả hai cùng cười nói cho vui vậy chứ chuyện vợ chồng trên 30 năm nói biết bao giờ mới hết thôi anh tạm dừng bút nhé để về nhà đã đi anh sẽ nói với em thật nhiều nhiều nhé hôm nay trong chương trình tình trăm năm anh chúc em nhiều sức khỏe mãi mãi là người vợ hiền và người mẹ tuyệt vời của ba đứa con mình nhé hôn em chồng yêu của em khánh văn trời ơi ngọt dữ rồi cảm ơn anh <laughs> anh là người tình cảm đó chứ dạ có bao giờ ông thủ thỉ nói chị những cái lời như vậy chưa nói thì uh, mạnh dạn lẹ làng chứ không nói cái kiểu mà nhẹ nhàng tới vậy vậy đâu hồi <laughs> đó anh làm gì chị buồn vậy nói chung thì tôi à, nói chuyện rồi không được ngọt ừ. nó giật một giật hai thôi ừ. đôi khi mình hỏi cái gì thì trả lời cho bình thường đi trả lời hơi nặng chút xíu mình thì mình uh, sống là mình nội tâm hơi nhạy cảm mà nói mà hơi hơi hơi chút xíu là mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi mình buồn em kêu hỏi à, anh anh làm gì chưa chưa làm rồi mà nói bình thường mà tại cái giọng vậy đó giọng. chứ không có phải mà vì cổ nói mình là nói chuyện không có ngọt ừ. thì sau này nói chung cũng hiểu anh nên hiểu trong này có bao giờ anh anh nạt cái lần nào chưa chưa nói chung thì à, bà trả tôi cũng có phước không gặp tôi cũng có phước <laughs> có phước cả đời á tôi chưa có khi nào mà tôi là la cự gì dở còn cô này cô này cổ thấy vậy chứ tôi thiệp cổ không tôi thiệp cổ không không hả <laughs> tôi thiệp cổ không coi coi gì cổ giận à thôi tôi đang nghĩ rồi chắc ăn không rồi đang nghĩ vợ mình chắc ăn tôi thấy dạ, rồi vậy mà nó êm ấm lên à những cái lúc mà anh thiệp vậy đó chị thiệp rụt tùng luôn rồi, rụt tùng luôn coi như là quắt luôn á chị có thấy người đàn ông này đúng là của mình không đúng dạ, không dạ. người khác là không thiệp là không cừ là hoài là cũng mệt lắm á chứ nhầm khi ờ, phụ nữ mà mình nhiều chuyện để lo khi mình cũng buồn có khi hơi bực thì la chứ nói gì chứ mình hiểu là mình rút kinh nghiệm một lần tại ừ. sao cái mình bớt lại cuộc sống nó yên bình vậy được anh chị ơi cứ thế thôi à, chúng ta sẽ đến với ờ, hình ảnh của con mình nha xin chào chương trình tình trăm năm con tên là lê khánh nam con năm nay học lớp 12 do bận ờ, bận việc học cho nên là con không thể nào mà lên tham gia chương trình cùng với ba mẹ con được thời gian qua con biết ba mẹ cũng đã vất vả vì con rất là nhiều nhưng mà con cũng chưa có làm được gì để cho ba mẹ có thể ờ, vui lòng con uh, mong ba mẹ luôn luôn khỏe mạnh và có thể sống tốt bên các con và con hứa là cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn và học thật giỏi để sau này có thể ờ, báo đáp lại công ơn sinh thành của ba mẹ Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Tình Trăm Năm Nhân đây thì con cũng xin có ít lời gửi đến ba mẹ Con cảm ơn ba mẹ đã luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho tụi con Từ khi tụi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ mặc dù tụi con đã trưởng thành rồi nhưng mà trong mắt của ba mẹ tụi con vẫn luôn là những đứa con bé nhỏ của ba mẹ khi con còn nhỏ ba chở con trên chiếc xe máy lúc đó thì vô tình va chạm với một chiếc xe máy khác hai cha con mới té xuống đường lúc đó thì ba cũng không quan tâm là ba có bị thương ở đâu không và xung quanh như thế nào mà ba chạy đến bên con và ba hỏi con một câu là con có sao không con nghĩ là cái chuyện đó có thể là ba không có nhớ tại vì đối với ba đó là điều rất là bình thường nhưng mà đối với con đó là điều rất thiêng liêng mà con không bao giờ quên được còn với mẹ thì ờ, cách đây cũng nhiều năm rồi mẹ lên sài gòn mẹ thăm con thì lúc đó con bị sốt con không biết là đêm đó mẹ ờ, có ngủ hay không nhưng mà khi mà mỗi khi con thức giấc thì con thấy ờ, mẹ lấy khăn mẹ trường trán trường tay trường chân cho con để con hạ sốt cái điều đó là con cũng nhớ mãi đến tận bây giờ tính của con thì hơi khép kín con khá thẳng thắn con không giỏi trong việc thể hiện tình cảm bằng lời nói cho nên đôi khi là con cũng làm cho ba mẹ buồn con biết là ba mẹ không có trách hờn gì con cả nhưng mà nhân đây thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ba mẹ con xin lỗi vì ờ, những lần con đã vô tình làm cho ba mẹ buồn lòng con mong rằng gia đình của mình mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc như thế này con chúc cho ba mẹ nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc con yêu thương ba mẹ rất nhiều con cảm ơn vì con được làm con của ba mẹ chào ba chào mẹ um, hôm bữa giờ con ờ, không có liên lạc thường với gia đình á là tại vì ờ, con muốn giữ cái bí mật này cho đến phút cuối ờ, để lên chương trình ba mẹ được bất ngờ thực ra gia đình mình nó nhiều chuyện vui lắm nếu mà kể chắc là vài ngày cũng chưa hết nữa nhưng mà con thấy là vui nhất đó là khi mà mình đi du lịch với nhau á gia đình mình đi rất là nhiều nơi thì mình gắn kết được rất là nhiều thứ và tạo được rất là nhiều kỷ niệm <laughs> sáng nào gia đình cũng đi cà phê hết và gia đình rất là thích mặc đồ gia đình gia đình chúng ta có rất là nhiều đồ giống nhau luôn chắc cỡ ờ, gần cả chục cái vậy đó con thấy rất là may mắn khi mà lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh của con để ờ, hỗ trợ cho con trước giờ là những cái gì mà tụi con làm ba mẹ đều luôn ủng hộ dù là dù là trong công việc trong học tập hay là trong chuyện tình cảm Ờ, ba mẹ luôn ờ, theo ý của tụi con hết việc mà con kết hôn á thì con biết là ba mẹ cũng đắn đo suy nghĩ rất là nhiều vì khi con kết hôn rồi phải đi ờ, nước ngoài thì con biết là ba mẹ cũng rất là buồn về chuyện đó thì cái chuyện buồn gần đây nhất chắc là cái chuyện mà con đi nhật để định cư với chồng con lúc mà ra sân bay thì ba mẹ không có khóc nhưng mà con biết là ba mẹ rất là buồn và sau đó về mới khóc thì con biết điều đó chứ tại vì cái tính con cũng giống mẹ nữa chuyện gì cũng giấu hết á mình không muốn làm cho người khác lo lắng còn về phần ba á nhìn mạnh mẽ gì thôi chứ cũng yếu đuối lắm trong đời thì có hai lần con thấy ba khóc lần đầu tiên là khi mà ông nội mất và lần thứ hai là vào cái ngày um, ờ, đám cưới của con cái đêm xuất giá thì ba xúc động với ba khóc ba mẹ cứ yên tâm đi ờ, chồng con rất là thương con như là ba thương mẹ vậy đó ba mẹ まあめ僕たちの結婚をお許しいただきありがとうございました えー、これから僕がアンさんを守っていきますので安心してください、えー、これからも夫婦二人仲良く暮らしていってください Và điều cuối cùng con muốn nói là Con thương ba mẹ nhiều lắm quá chị hả cảm xúc chị như thế nào xúc động vui hạnh phúc ừ. anh và linh biết đó là cái cái cô ờ, có chồng nhật á là đi cách đây cũng mới hai tháng à ừ. hơn hai tháng mấy ngày thì cái lúc mà đưa ra sân bay gia đình đều không ai khóc hết ai cũng đều để trong lòng không không khóc để khóc để bệnh rịnh với nhau nhưng mà đêm đó vợ chồng đi về xe đi về đó thì lên xe lên khóc xe tới nhà em luôn khóc, em khóc dữ lắm bốn năm tiếng đồng hồ tới nhà khóc luôn con nhỏ lớn nó về nhà nó khóc nhiều còn con nhỏ này nó ra sân bay một mình nó là khi mấy bữa sau nó kể lại là nó nói là con khóc muốn ướt sân bay luôn khóc lắm nói chung là gia đình là uh, mẹ con đều gồng hết không ai khóc hết nhưng mà về thì mạnh ai nấy khóc bây giờ sẽ có người à, đến thăm anh chị nha nha rồi xin mời Ê. Ê. làm bất ngờ nữa <laughs> à bất ngờ nữa rồi sao bất ngờ vậy anh. không mới lên hả ừ ờ, rồi dạ em chào anh nguyễn minh ngọc lan rồi em chào em nãy còn giả bộ nói bữa nay cũng bận học đồ nữa con <laughs> vâng, à, thương bố mẹ thế nào có thể chia sẻ với bố mẹ ngay lúc này không con cũng không có biết nói cái gì nhiều á tại vì à, con cũng kiểu người hướng nội á nên là có nhiều lúc con à, con thương nhưng mà con không có biết cách thể hiện mà con cũng hay làm ba mẹ buồn hoài mặc dù trong lòng con rất là thương ba mẹ bây giờ con chỉ biết là cố gắng ờ, là cố gắng học thật tốt để sau này thành công thôi Gián dạ, năm nay năm cuối cấp à, gắng học cho tốt Gắng học đẹp trai con Đẹp trai quá trời luôn, mặt rất là sáng Đi đâu đi theo con đường nghệ thuật, con có đam mê gì, đường nghệ thuật gì như ba không? Em dạ, con cũng có thích ờ, làm ờ, ca sĩ Bây giờ Hồng đang đi hát ở đâu? Dạ, hồi trước thì em có theo quân khu 7 nhưng mà em cũng rời đoàn rồi Bây giờ ừ. em hoạt động tự do em cộng tác với các đài truyền hình này kia hôm nay thì à, em muốn nói gì với bố mẹ nói chung là em cũng nói uh, gom gọn trong cái clip của em rồi cho nên là nói thì em nói dở lắm em nói là bị vấp bắp này này kia rồi em cũng <laughs> ít có nói lắm em em với ba mẹ nói chuyện cũng không có hợp lắm nói chuyện hồi là nó không có mâu thuẫn rồi nó không có hợp, không hợp nhau. về về điểm khoảng cách thế hệ hay là không hợp nhau về gia đình hay về uh, gọi là quan điểm trong cuộc sống hay là về nghề nghiệp của mình à, về khoảng cách thế hệ và ờ, về quan điểm nó khác nhau cho nên là nói chuyện với nhau nó không có hợp lắm chị không biết là trong cuộc sống của em em đã có được những cái sự trải nghiệm nó có đủ đầy để mà em nhận ra được một điều rằng là chúng ta không thể nào thay đổi được ai hết mà nhất là cha mẹ của mình nên là cái việc mà cách biệt thế hệ là em phải là cái người nương theo ba Đúng mẹ rồi. em phải nhận ra điều đó sớm chứ đừng có để nó quá trễ khi mà một năm hai năm nữa em mới nhận ra rằng là tất cả mọi cái chúng ta đều phải nhường theo cái quan điểm của của cha mẹ mình thì lúc đó trễ rồi cha mẹ lúc đó già qua những lời chia sẻ của chị Lan thì em cũng hiểu và con cũng sẽ cố gắng là dung hòa với ba mẹ hơn giống như cái gì ba mẹ nó không có hợp ý con và con không hợp với ba mẹ thì thôi mình lướt lướt cho ừ, cho nó qua đi vậy đó mà lướt lướt đi mình là một gia đình mà cũng có ờ, người no, nói nghiệp với anh hả dạ có ừ, người nói nghiệp rồi hồng à, hát cũng rất là hay mà nay bây giờ trước khán giả truyền hình đó hồng hát câu gì cơ dạ em xin gửi đến à, một đoạn ngắn trong à, bài vọng cổ hai sắc hoa ti gòn tôi dừng đi bên cạnh cuộc đời ái ân lạc lẽo của chồng tôi và từng thu chết từng thu chết dần dấu trong tim bóng một người từ đó mây phen thu đi rồi thu lại lòng tôi còn cô đơn lạnh gia đến bao giờ ai đã ra đi cho bến đời sông chờ tôi bâng khuâng nhớ những mùa thu chết ai đợi ai chờ nơi bên đời mùa đông anh thở dài trong lúc thấy tôi vui vuốt tóc tôi anh thì thầm khẽ bao xác qua tàn như xác vợ con tim anh sợ tình ta cũng có ngày tan vỡ ngọt quá trời quá đất luôn rồi đó nè ba gửi con cái này nè gia tài cưới là một bài ca vọng cổ gửi cho con bà nhắm mắt cũng yên lòng trời ơi thương quá có bao giờ cha con hát chung với nhau không dạ lúc nhỏ ở dưới quê thì em hay đi hát chung Đó, với ba chung nhiều lắm. hát xong ca với ba thì anh có món quà là muốn tặng chị à, dạ, cũng xin à, nói với anh Người Linh với cô Ngọc Lan là hôm nay thì à, đứa gái nó lúc mà đám đám cưới nó đó là nó có nó ba mẹ hồi đó đám cưới không có cặp nhẫn cho nên là lúc đám cưới nó có tặng ba mẹ cặp nhẫn thì à, sẵn dịp hôm nay cái chương trình tình trăm năm hai chồng sẽ tặng nhẫn nhau quyền linh và <laughs> ngọc lan chứng kiến giùm giống dạ. như hấp hấp hôn đó hấp hôn rồi hồi trước khổ quá à, đám cưới không có nhẫn cho nên hôm nay con mình nó nó biết mình tham gia cái chương trình này nè nó kêu bà để cặp nhẫn nó dành à, để trao nhẫn nha để cho anh quyền linh và cô ngọc lan chứng kiến lãng mạn cũng lãng mạn lắm nghe bên nhật cái coi hình ảnh này nó khóc quá thôi cả nhà mình ôm nhau nào nào cả gia đình nào <laughs> đấy à, thôi à, chỉ cần như đó thôi chỉ cần hạnh phúc thôi nó sẽ giúp chúng ta tất cả vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống và khoảng cách thế hệ nó không còn nữa bởi vì những cái lúc vui vẻ bên nhau này ha năm bốn ba hai một giơ tay MC Quyền Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị khán giả Chúng ta được gặp nhau trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 Và được phát lại vào lúc 18 giờ cùng ngày trên kênh youtube MTV Media và ứng dụng Netlove Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình và đó là những câu chuyện luôn luôn mang đến nhiều cảm xúc khác nhau Ờ, con có bao giờ con nằm suy nghĩ là mình sẽ làm dâu thế nào đây là dạ có chứ nhưng mà con tự tin con tin chắc rằng mình sẽ làm dâu tốt <laughs> bởi vì ngồi ở đây con được tiếp thu ừ. con được hấp thụ rất là nhiều chất dinh dưỡng rồi <laughs> con nghĩ là con như cái ngòn bút chì đó con được trước trước mỗi ngày à. nên chắc chắn một ngày nào đó con sẽ nhọn lên con sẽ vẽ được một cái bức, bức tranh. tranh giữa mẹ chồng mà cháu đẹp hơn Chính đúng đúng không? Dạ. Đó đó là những cái điều mà chúng tôi luôn luôn muốn lan tỏa đến những người đang chuẩn bị làm dâu hoặc đã làm dâu yeah. Dạ. mà chưa bao giờ làm dâu à. <laughs> rồi câu chuyện ngày hôm nay thế nào xin giới thiệu đó là mẹ trần thị tuyết và dâu phạm thị hà my à, họ đã làm dâu hai năm hai năm đến từ bến tre cho việc để xem câu chuyện ngày hôm nay như thế nào dạ xin mời Đấy, xin chào chị dạ, yeah, chào à, xin chào nàng dâu mời mẹ chồng và dâu ngồi ạ à. chương trình mẹ chồng và dâu rất là vui khi chào đón mẹ chồng và dâu từ bến tre lên đây để tham gia chương trình bến tre thì chào cô thì uh, có thể giới thiệu mình bến tre thì trồng có trồng dừa có trồng dừa mà mình chưa có trái trồng có trồng dừa chưa có trái còn trái gì ăn không hả dừa không mà chưa có trái hả tôi teo chưa trái mới trồng hả trồng này được ờ, năm mấy ở hai năm rồi làm như mới mua đất mới trồng chứ làm ruộng giờ thấy à. làm ruộng khó quá thôi trồng dừa làm ruộng lỗ quá đúng không dạ có trồng dừa kỳ này thì khá khá nha mấy năm không có trái ừ, thường thường ba năm ba dạ. năm thì nào có mấy trái đầu tiên nhắn mùi lên lên làm xuống ăn nha <laughs> à, My 24 tuổi và đưa về Giang Anh à, về có trồng dừa như nè <laughs> về là cái trồng sắn hết tên rồi bây giờ mình đã thôi à, vậy là quê của My cũng ở Bến Tre luôn hả à, Bến Tre quê hương đồng khởi à, những cô gái thần thần đồng là gì đất thép thần đồng ha <laughs> à, tóc dài đầu vuông tóc dài xưa đó dạ. À, bây giờ à, mình sẽ đến với câu chuyện mà chồng dâu nha chị nha cái ngày đầu tiên mà chị gặp con dâu ờ, này đó thì chị có ấn tượng điều gì không? Nó vô nó uống trà sữa. Cô nhà chị bán trà sữa hả? Bán trà sữa. Thì ờ, nó uống mà thấy nó cũng cô được gái thì nó đi nó học nó học lớp 10 à. Đi nó ra tiền. Nó vô <laughs> nó vô nó uống trà sữa thì thấy nó cũng dễ thương đó rồi mới kêu ờ, nói nó một con có hai đứa con trai đã chiều đứa nào thì quen vậy đó là mai cho rồi cái vô clip để hai đứa nó mới ờ, thằng lớn nó để làm cố rồi cái nó về nó thấy thì cái nó mới quen Ủa sao mà nhiều cô qua uống trà sữa mà sao mình không có giới thiệu con nào tự nhiên thấy cô này thấy năm sáu cô rồi mà có một cô này con được gái nhớ <laughs> à. trước đó là cô có quen bạn này trước không không không thử gì đó vô uống trà sữa à. thấy tôi đẹp gái bán trà sữa mấy năm rồi ờ, bán được hai năm hai năm rồi không thấy cô nào được hết nhắc bà là gặp lần đầu tiên là cô ngỏ lời luôn hay là đã đi uống nhiều lần ở quán cô nhiều nhiều mấy lần rồi cô Chắc ngỏ lời cô thiếu không thiếu mà để chứ thì thằng à, con nó mới đi thành phố nó làm nó về nó mới nhìn à, nó thấy dạ. thấy thì nó tự rồi hai đứa thì tìm hiểu quen thì tới tìm ừ, năm năm quen năm năm quen năm năm luôn hả về thấy nó đã trà sữa <laughs> hay là mà nó nào uống trả tiền Ờ. cái lần đầu tiên mà khi mà nguyên gặp mẹ đó lúc đó là gọi là sao ta có ấn tượng gì chưa à, lúc đó thì em còn đi học nên vô không muốn nữ thì thấy hai hai cô là mẹ với ờ, cô bác có xa gần nhà hai người nói chung thì thấy hai cô rất là vui vẻ cười nói vui vẻ dễ thương lắm cho nên là quý hai cô cho nên là ngày nào cũng vô hết đó à. thật sự mắc không rồi trời ơi để mà vui muốn làm cà thấy mắt là đi luôn á rồi từ lúc mà uống trà sữa mà lúc mà chị để ý nó nói với cô này xong thì tới bao lâu thì hai đứa đám cưới ừ, tới năm năm 5 năm phí nó cắt ngang cắt ngang không nó không có tướng. ừ. rồi về cái luộc sao ăn đi nhắc đi thì bỏ rồi nó con này sao ra ra lặt rau mà nó không biết lặt nữa đâu nó cô nó mong tính luộc xong để mẹ chồng ờ, vừa ăn vừa gỡ <laughs> thì tới nấu con cải con cải thì tới nấu canh xong rồi cái cải mà nấu canh tép á thì sao thằng ờ, con thằng ờ, chồng nó nói ủa sao hai cái cái cái cái canh này nó niêm nó không có được đậm đà giống như hồi đó cái